Dự đầu tiên, đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn 645 gram chất hữu cơ X, biết rằng thành phần nguyên tố nó chỉ chứa CH và clo mà thôi. Trong khí oxy dư thì chúng ta thu được là 4,8 lít khí CO2, điều kiện tiêu chuẩn, nước và HCl. Và người ta dẫn sản cháy này qua dung dịch bạc nitrat dư thì thu được 14,35 gram kết tủa. Đề bài hỏi chúng ta rằng là tính hàm lượng phần trăm của CH và clo có ở trong X là bằng bao nhiêu? hàm lượng chính là phần trăm khối lượng của nguyên tố trong phân tử là bao nhiêu các bạn được chưa ví số 1 Thế thì bây giờ mình sẽ có một cái sơ đồ như sau Sơ đồ phản ứng nhá Sơ đồ X của chúng ta chứa nguyên tố là C, H và clo Khi cộng với anh oxy Thì sao phẩm cháy để cho chúng ta là gì? Có CO2 đúng không ạ? có nước và có HCl. Ở đây mình sẽ hình dung cho thầy này, sự di chuyển về nguyên tố này, toàn bộ C ở trong phân tử X này nó đi hết về CO2, đúng không ạ? Toàn bộ clo nó đi hết về HCl. Thế còn toàn bộ H thì sao? À, toàn bộ H này nó sẽ đi về hai nơi, đó là gì ạ? Nó sẽ đi về nước và HCl. Các em nhớ nhá. Rồi. Trong bài này người ta nói rõ ràng là gì? X chứa CH và clo. Tuy nhiên, với một bài tập phức tạp hơn một chút thì sao? Người ta sẽ không nói là gì trong X nó chứa nguyên tố nào cả và yêu cầu chúng ta xác định. Vậy các bạn sẽ tư duy như thế nào? Bây giờ các bạn chú ý nhé. Chú ý này. À nếu đề chúng ta nếu chúng ta không biết, nếu chúng ta không rõ tức là đề bài ấy, tức là đề không nói rõ về thành phần nguyên tố về thành phần của nguyên tố. Thì thông qua cái sơ đồ này thì mình sẽ xác định điều gì? Tức là chúng ta sẽ che khuất cái phần CH và clo đi. X cộng với oxy sinh ra CO2 nước và HCl. Mình sẽ khẳng định được điều gì ạ? Lúc này mình sẽ chỉ khẳng định được chỉ khẳng định được đó là gì ạ? X nó sẽ chứa gì? chắc chắn là có CO2 thì nó sẽ chứa chứa carbon đúng không ạ? Sinh ra H2O và HCl thì chắc chắn nó có H đúng không ạ? Nó sinh ra HCl thì cũng tất nhiên là nó có clo. Và vấn đề là có oxy là một dấu hỏi lớn cho chúng ta. Nó thể chứa oxy hoặc là không chứa oxy thì nó vẫn sinh ra những sản phẩm này kèm nhé. Và lúc này mình sẽ làm gì ạ? Lúc này sẽ có thể có oxy. Đấy, các lưu ý cho thầy nhá. Ở trong bài này thì người ta cho biết thông tin rõ ràng rồi. Vậy thì để tính hàm lượng, hàm lượng là gì?